chúng ta là con cháu của các thánh tử đạo ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Bây giờ đây tôi xin được chia sẻ ba bài học nhỏ để chúng ta chuẩn bị tâm hồn thưa các bạn anh chị em cái bài học thứ nhất tôi chỉ nghĩ chúng ta có thể học được từ các thánh nói chung và các thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta nói đi đó là các ngài không sợ khổ ở đời này chúng ta ai mà muốn khổ không ai muốn khổ hết các thánh không muốn khổ nữa nhưng mà các ngài không sợ khổ có câu chuyện rằng có người kia nói với Chúa than phiền với Chúa nói Chúa ơi sao mà Chúa cho con khổ quá thánh giá của con nặng quá con muốn thánh giá khác nhẹ hơn Chúa nói được theo ta người đó đi theo Chúa vào một căn phòng rất lớn có rất nhiều thánh giá đủ cỡ và cái người đó nhìn xung quanh thì thấy ở góc tường có một cái thánh giá nhỏ nhất có vẻ nhẹ nhất cho nên người đó chạy thẳng tới cái thánh giá đó ôm lấy cây thánh giá đó nói chúa con xin đổi lấy cái thánh giá này thì chúa mới nói với cái người đó rằng con ơi thánh giá đó là thánh giá con đã có bây giờ đó chúng ta sống ở đời này nó thánh dạy chúng ta rằng khổ là cái sự đương nhiên của kiếp sống trần gian có một hôm kia có cái chị đó tới văn phòng tôi để chia sẻ với tôi nói sư cha con khổ quá từ nhỏ giờ con phải đi làm kiếm tiền nuôi thân 14 tuổi là con phải đi làm rồi cho tới khi lấy chồng hai vợ chồng phải đi làm cực khổ rồi à, đủ thứ lo lắng rồi tới lúc con cái rồi lo lắng con cái rồi tới bây giờ con thấy tới tuổi đời này rồi mà vẫn phải đi làm mà con chẳng thấy hạnh phúc của đời nó đâu thấy con khổ quá cả ngược lại con thấy cái bài chuyện của con sao mà sướng quá Chuyện của con đó có bao giờ phải đi làm từ hồi còn trẻ đã lấy chồng sớm và khi lấy người chồng đó cái ông đó rất là già cho nên chị không cần phải đi làm ở nhà nuôi con và thậm chí hàng năm cái người chồng của chị đó đưa chị và các con của có đi ở ờ, du lịch đi du đi tàu du lịch đi cruise sướng quá chị nó sao mà sướng quá vậy bao giờ tới phiên con được sướng chăng sao mà con khổ quá mà chị con tại sao mà sướng như vậy nhưng mà cái điều mà cái gì đó không biết là tuần lễ trước đó cái bài chị cái chị này đã tới gặp tôi và cái bà đó đã nói với tôi thưa cha con khổ quá con khổ quá là tại vì thế nào tôi nói xong khổ về chị chị nói là thời gian cũng khổ lắm là tại vì chồng con á là một người nghiện rượu mà khi anh uống rượu nhiều nó say say mềm thì anh nổi hung anh đánh con đánh con cái đánh vợ và tới khi mà tỉnh rượu rồi á thì cảm thấy tội lỗi xấu hổ mới đưa chúng con đi du lịch nhưng mà nhận nhau ở đời này có sống ở đây là khổ và các thánh của chúng ta không sợ khổ đây là cái bài học mà chúng ta cần phải học với các ngài không ai muốn khổ hết nhưng chúng ta sống ở trần gian này chỉ có hai sự lựa chọn một là khổ một mình hai là khổ trong chúa không có sự lựa chọn thứ ba các thánh hiểu điều đó cho nên các ngài đã chọn lựa tôi sống ở trần gian này tôi phải chịu khổ như vậy tôi thà khổ trong chúa cái bài học thứ hai mà tôi thiết nghĩ ta có thể học được từ các thánh nói chung và các thánh tư đạo chúng ta nói riêng đó là Ngài không bắt được Chúa Các Ngài không đòi nợ Chúa Ý tôi muốn nói gì đây Các bà và chị em là chúng ta ở đây Ai chúng ta có những trường hợp, gặp những trường hợp này rồi Đó là người ta than phiền, người ta nói ờ, Tôi không đi nhà thờ nữa Tôi không cầu nguyện nữa Tôi không tin Chúa nữa Đó, Tại sao vậy? Nói là tại vì tôi hồi trước đã từng lần hạt tôi hồi trước đã từng tin Chúa tôi hồi trước đã từng đọc kinh tôi hồi trước đã từng đi lễ thường xuyên tôi gia nhập các hội đoàn tôi đi tỉnh tâm tôi làm tất cả những điều mà tôi làm cho Chúa vậy mà tới lúc đó rồi Chúa lại để cho vợ tôi chết vì bệnh ung thư tôi đã làm tất cả những cái điều này cho Chúa mà bây giờ Chúa lại để cho con tôi hư hỏng tôi đã làm tất cả những cái điều này cho Chúa mà bây giờ Chúa lại để cho tôi phải lận đận đau thương những người đó có ý rằng cái gì cũng là bánh che những người đó đang gọi nợ Chúa họ có ý nói là khi tôi đọc kinh khi tôi cầu nguyện khi tôi đi nhà thờ khi tôi thờ phượng Chúa đó là tôi đang mang làm ơn của Chúa cho nên Chúa nợ tôi chị em tôi không còn kinh nữa tôi không còn mẹ nữa tôi không hớt chúa được nữa là tại vì chúa còn nợ tôi cho tới khi nào chúa trả lại cho tôi rồi thì tôi mới tin lại chúng bảo anh chị các thánh làm gương cho chúng ta các ngài hiểu thâm sâu các ngài biết là mối tương quan giữa ta với Chúa Chúa không nợ ta gì hết chính chúng ta nợ Chúa nợ cho cái gì cũng vào anh em chúng ta là cái thứ gì mà Thiên Chúa vô công tận Thiên Chúa đã sai con một mình xuống thế làm người chịu nạn chịu khổ chịu nạn chịu chết một đoàn sống cái cái việc chúng ta cần phải làm là người công giáo chúng ta chỉ đang làm bổn phận của chúng ta mà thôi các ngài hiểu được rằng chúng ta sống đạo vì chúng ta không là gì hết chỉ là tôi tớ của Chúa làm bổn phận của mình tôi tớ vô dụng của Chúa làm tròn bổn phận của mình mà thôi cho nên các ngài không bắt đền chúa không đòi nợ chúa tôi chỉ nghĩ là một bài học quý giá chúng ta cần phải thực hiện trong cuộc sống chúng ta cái bài học thứ ba mà tôi nghĩ chúng ta cần phải học nơi các thánh nói chung và các thánh tử đạo của chúng ta cũng riêng đó là Ngài dạy chúng ta không có nói sẵn với Chúa đừng có nói sẵn ý tôi muốn nói gì có một ngày đó tôi đang ở trong uh, ờ, giáo sư của tôi tôi đi qua bạc thiên lót thì tôi thấy có một cái gia đình đó lái một cái xe chờ chờ chờ chờ như vậy thì tôi mới tiến lại tôi mới hỏi thăm nói xin chào anh và trong xe thấy cái anh chồng lái xe và vợ ngồi bên cạnh và mấy đứa con ngồi đằng sau xe thì tôi nói tôi có thể giúp được anh gì không tôi là cha xứ ở đây thì anh đó nói ô dạ thưa chúng tôi mới tới đây khu vực này thì chúng tôi đi la cà để mới xem coi thấy cái nhà thờ thì đi coi như thế nào thì tôi nói ô vậy xin mời anh và gia đình gia nhập quốc xứ nhà thờ ở đây rất là tốt thì anh tới đây đi dự lễ giáo thì anh ta nói với tôi sao anh nói thưa linh mục tình người Mỹ thưa linh mục chúng tôi không đi nhà thờ là vì Chúa luôn ngự trị trong tim của chúng tôi Tôi nói với tôi rồi nó nghe ngọt không Chúa ngự luôn luôn trong tim của chúng tôi chúng tôi không cần đi nhà thờ tôi biết lúc đó không đúng thời điểm nhưng tôi không nói nhưng trong bụng tôi nghĩ thầm cái anh này ba xạo tại sao không vào ban đêm vì khi biết rằng cái ngày chủ nhật đến anh ta ở nhà làm gì anh ta ngồi tivi tìm của anh ta không có chúa tìm của anh ta mang cái mục trên tivi tôi biết là ngày chủ nhật khi ta không đi lễ tìm chúa chúa không ở trong tiền của anh ta anh ta đang vui sướng nhìn của trần gian khi anh ta đi bộ tản bộ ra ngoài bắc khi anh ta đưa con cái đi chơi sport khi anh ta đi ờ, ờ, đưa vợ đi chợ đi tất cả tất cả cái gì trong cái ngày chủ nhật đó mà không đi lễ chúa không có mượn tiền ở trong tim của anh ta và anh em nói xạo các thánh không nói xạo xuống ta nói thật tôi xin hỏi các bà anh em ở đây ai muốn lên thiên đàng giơ tay lên cho tôi coi ai cũng lên thiên đàng xin giơ tay lên cho tôi coi giơ tay lên coi ai cũng lên thiên đàng tôi thấy hầu như là tất cả mọi người không ạ tất cả mọi người chúng ta ai cũng mong mỏi được lên thiên đàng hết không có ai không muốn lên thiên đàng rồi tôi xin đặt câu hỏi thứ hai như vậy nếu bây giờ đây mà Chúa đến Chúa nói ngay bây giờ Chúa cho đứng tiên chết để chúng ta lên thiên đàng ai đi với Chúa giơ tay lên đừng có má xạo nhá đừng có má xạo nhá tại vì tôi biết tôi biết sao tôi biết là trong lòng chúng ta ai cũng nghĩ như vậy chúa ơi con cũng là thiên đàng đó nhưng mà cái nó nhỏ nhưng mà con con cho con đừng cái bằng cấp đi con đang học má để con làm cái bằng master không cho con đi lên thiên đàng những người mình đợi con tí con biết con biết những bạn trẻ sẽ nói chú ơi con còn trẻ quá con muốn lên thiên đàng nhưng mà không phải ngay bây giờ đâu chú ơi cứ đợi con đi tại con còn có người yêu cái hẳn chú cho con người yêu cái hẳn sau con có người yêu rồi thì con sẵn sàng lên thiên đàng với chúa có ai thực sự là như vậy không rồi khi chúng ta lớn lên chúng ta nói nếu mà chúng nói ngay bây giờ chúng ta chúng ta chúng ta chúng ta nói thôi chúng đợi con tới tại vì con con còn đang sung sức cho con có cơ hội được lọc nghiệp cho con có cơ hội được làm cái gì chúng ta vẽ đời con đi học rồi chúa đem con về thiên đàng cũng được có phải vậy nếu chúng đến lúc chúng ta ngày hôm nay bây giờ đây có lẽ nhiều người sẽ nói chú ơi con muốn lên thiên đàng lắm nhưng mà bây giờ đây con đang chú đợi con tí tại vì con đang có cứ cho ngoại đầu lòng cho con được cứu Chúa nồng đầu lòng đi đợi con tí thấy không đây đây là cái là cái thực tế ai muốn lên thiên đàng hết nhưng mà phải ngày hôm nay tại vì ngày hôm nay ai cũng có những cái ước nguyện của trần đời này đúng bảo bạn chị em chúng ta thì sợ với Chúa lắm thì sợ các thánh dạy chúng ta sống thật với Chúa vì các ngài sống thật với Chúa cho nên các ngài dám khổ giáo dân, Yeah, Chúa. Chuyện kể có cái anh chàng đó đang kinh đang công việc đi trên một cái ờ, khúc núi đó thì đang ờ, cầu nguyện thì hơi ờ, tạm tạm chí chật chân rớt xuống cái hố thì đang rớt xuống cái hố thẳng đó thì anh ta chụp ngay được cái cái cái rễ cây nó lòi ra từ cái từ cái miền núi là đồng mình phá hồn ôm cái cái cái cái rễ cây đó cầu cứu ơ với người ta ơi ai trên kia cứu tôi với có ai trên kia cứu tôi với không tôi đang sắp bị rớt xuống vực sóng nhất rồi đây nè tôi đang ôm cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái rễ cây nói nói này xin cứu tôi với thì tôi xin chờ chúng nói già này Dạ Chúa Ô Chúa ơi con mừng quá Con đọc kinh cầu nguyện hàng ngày Con lòng thả con tin Chúa Con tin Chúa bao nhiêu năm nay rồi Thậm chí bây giờ con té là tại vì con đọc kinh Cho nên con con lãng con lơ lệnh con nói xuống đây nè Con tin Chúa lắm Chúa cứu con đi Thì Chúa nói Được cha ở đây để cứu con mà Nếu mà con muốn cha cứu Con buông tay ra Con buông tay ra Chúa sẽ cứu con anh chàng kia cảm thấy một lúc nó lên trên kia bảo bớ người ơi còn ai khác trong đó cứu tôi không cứu tôi với bớ người ơi chúng bảo anh chàng chúng ta sống đức tin có vẻ hơi vui vốn hết à, chúng ta sống đạo công giáo của chúng ta so với các thánh gương của các thánh chúng ta phải so vì đức tin của chúng ta chưa đứng đầu như vậy ngày hôm nay khi chúng ta tụ họp nơi đây là con cái của Chúa là người Việt Nam con người công giáo Việt Nam chúng ta hãnh diện chúng ta vui sướng vì chúng ta tổ tiên đã làm gương sáng cho chúng ta sống thế nào là sống đức tin chúng ta biết chúng ta không thế nào bằng các ngày được nhưng ít nhất chúng ta cố gắng bắt đầu ngày hôm nay học với những bài quý giá mà các thầy để lại cho chúng ta chúng ta hãy cầu xin Chúa và sự bầu cầu bầu của các ngài ngày hôm nay để cho chúng ta đừng sợ khổ không ai muốn khổ hết nhưng mà đừng chúng ta cầu xin các ngài bảo hộ chúng ta để chúng ta từ nay trở đi không trách Chúa vì chúng ta biết Chúa không nợ chúng ta ngược lại chính chúng ta mắc nợ Chúa ngày hôm nay chúng ta học bài học Quốc Thánh chúng cầu xin các ngài bảo hộ của chúng ta để chúng ta sống thật hơn với Chúa vì trong một đời chúng ta chúng ta biết nếu mà suy tính ra cho rõ ràng chúng ta hay nói sọc thì chúng lắm chúng ta hay thành cảm ơn nhưng chúng ta cần có ơn chúa để sống thành thật Về có lời cầu của tháng tự đạo việt nam ngày hôm nay chúng ta làm chị em chúng ta hãy xin với các ngài cầu cho chúng ta rằng chúng ta biết chúng ta không có được cái ơn huệ được chết cho đạo chúa nhưng ít nhất chúng ta cầu xin các ngài cầu hộ của chúng ta để bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta có thể sống cho đạo Chúa nhân danh cha và con và thánh Chúng ta cảm ơn cha chúng ta chia sẻ những tiếng sống và giờ đây chúng ta xin mời cô Thanh Bình tiếp tục.